Minh Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống của VNTV ngày hôm nay và sự trở lại của bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Minh Anh xin chào bác sĩ Minh. À, một lần nữa uh, xin chào cô Vân Anh và uh, xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. À, vâng thưa quý vị, à, như thường lệ thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. À, bác sĩ Hồ Ngọc Minh cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là lâu năm và khả ái tại San Diego của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. À, và thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ à, trở lại với chúng ta với một cái đề tài rất là đặc biệt bác sĩ. Dạ thưa quý vị, có một cái đề tài nó khá tế nhị nhưng mà chúng ta có những chuyện chúng ta cũng cần nên biết đó là chúng ta sẽ nói về uh, hiến tặng thân xác cho khoa học khi mà chúng ta nói hiến tặng thân xác cho khoa học thì nó bao gồm những gì à, tại sao chúng ta lại cần đến những cái nghĩa cử như vậy à, vâng thưa quý vị um khi mà mình nói tới sự chuẩn bị cho cái cuộc hành trình cuối cùng cuộc đời bác sĩ ờ, ừ khi có một cái điều chắc chắn là ai trong chúng ta thì cũng ra đi thì à, mỗi người à, khi mà lo cho cái chuyện hậu sự của mình thì có nhiều cách khác nhau phải không bác sĩ? Dạ đúng. À, và Vân Anh thấy là cũng có càng ngày thì à, có cái, cái số mà người theo cái cách này càng đông đó là khi chúng ta ra đi thì chúng ta hiến tặng toàn bộ cơ thể uh, cho y khoa trong lĩnh vực uh, nghiên cứu um, phải không bác sĩ? Dạ đúng, tại vì chúng ta thấy là khi phải nói cái thực tế như thế này khi chúng ta con người chúng ta sống thì chúng ta có vui buồn có tình cảm thì cái khi mà chúng ta ra đi thì phải nói thật sự thì không còn gì nữa tất yeah. Dạ. cả nó sẽ cuối cùng cũng sẽ trở về với các bụi yeah. Dạ. ngày xưa thì chúng ta thường nghĩ rằng là à, à, mình chôn cất cái người thân của mình đó là ừ. một cái chuyện để mình tưởng nhớ đến người thân để có dạ. mồ yên mã đẹp Đúng. rồi mình tới mình à, thăm, thăm. nom à, người đó chúng ta thấy là từ từ nó sẽ tiến qua cái cái cái giai đoạn là gần gần đây rất là nhiều chúng ta thấy là họ các gia đình họ bắt đầu họ nghiêng về cái phía là mình thiêu thiêu là mình một cái là mình nói để cho được siêu thoát rồi, rồi cũng sẽ trở về với lại tro bụi mà thôi thì cuối cùng những cái gì mà cái những cái gì mà vui buồn những cái kỷ niệm gì đẹp nhất của một cái người thân mình để lại nó ở trong trong cái cái cái đầu của mình và nó còn sống mãi với mình chứ còn khi mình nghĩ cho kỹ thì thân xác thì cuối cùng thì cũng mất đi thôi thành ra có Ờ, một cái cái số ờ, rất là không ít những cái người ờ, Mỹ ở đây thường thường bây giờ họ nghiêng về cái con đường rằng là họ hiến tặng cái thân xác của họ cho khoa học để mà khoa học có thể dùng cái thân xác của họ để làm những cái nghiên cứu có lợi cho y khoa để còn huấn luyện cho những người bác sĩ để có thể sau này trở thành những bác sĩ giỏi mổ giỏi này nọ thì cái cái trường đó đã bắt đầu cách đây đã mấy trăm năm rồi nó từ năm 1800 lận và wow. Ờ. thật, yeah, dạ, nó nó nó nó trong phải là những cái gì mới lạ vì quý vị tưởng tượng những người như cá nhân chúng tôi đã đi qua cái trường y khoa thì uh, phải cần có những cái những cái cái xác của những người họ họ hiến tặng như vậy để mình có thể mình học tập và mình mổ xẻ vì ngay ngay tới bây giờ đi nữa mình có những cái kỹ thuật mà computer có thể nói là ở ờ, 3D người có thể ờ, người ta có thể phát họa ra trên computer những cái gọi là những cái anatomy những cái bộ phận của cơ thể chúng ta nhưng không thể nào mà nó bì kịp là mình có thể sờ mó mình có thể mổ yeah. Dạ. xẻ được thì những cái đó chỉ có thể là một cái cái cái ờ, thân xác thực sự vì chỉ có thể thực gọi là thực tập trên đó thì mới biết được là khi mình mổ người sống chứ mình mổ người chết mình quen rồi thì Đúng mình mổ rồi. được người sống Cho nên nếu mà người bác sĩ họ không tập được như vậy thì làm sao họ có thể trở thành những người bác sĩ giỏi để mà mổ được cho người sống và họ cứu bao nhiêu mạng người nữa trong cuộc đời của họ dạ vâng và ừ, người ta nói rằng đó là một cái việc làm à, cao cả tốt đẹp cuối cùng <laughs> phải không dạ. bác sĩ dạ đúng nó dạ. nó việc làm rất là cao cả và tốt đẹp và ờ, cuối cùng vì chúng ta nghĩ rằng là à, chúng ta để ý rằng là à, một số người cho trong chúng ta chẳng hạn như mình muốn là khi mình mình qua đời thì mình có thể hiến tặng những cái gọi là à, nội tạng của mình ha à, để để cho cho dùng cho những người mà sống họ dạ, cần dạ. để cái nội tạng cái cái khác à, của cái à, gọi là hiến tặng thân xác này đó là mình không cần khi mình qua đời không cần tuổi tác không đến nỗi mình phải trẻ khỏe ừ. mạnh ừ. mà cũng cần mình phải gọi là không có bệnh tật ừ. nha dạ. à, tại vì ví dụ mình có bệnh tật thì cũng được người ta cũng cần biết là mình có ừ. bệnh gì người ta biết nhưng mà mình cũng người ta không có cần biết rằng là ờ, ờ anh có bệnh gì mà gọi là ung thư này nọ thì bỏ anh qua một bên không được ừ. nha thì cái đó uh, cái cái điều kiện mà để chấp nhận hiến tạng thân xác thì nó uh, nó nó nó nó dễ dàng hơn nó bao dung hơn nhiều yeah. Dạ. ok so với lại nó không có bị restrict không có bị ừ. uh, hạn hẹp uh, và cái chuyện nữa là dĩ nhiên là cái khi mà người mình hiến tặng thân xác như vậy không phải là người ta Ờ, đem người ta dục cho này dục cho nọ đâu vì chúng chúng tôi chính cá nhân tôi cũng đã đi qua à, là mình mổ xẻ những cái thân xác như vậy và mình ờ, nghĩa là mình mình rất là tri ân cái người đó ừ. Ờ, đã cũng làm lễ tưởng niệm này nọ và có nhiều người bạn của chúng tôi mà đến đến khi mà học xong cái cua đó mà phải gọi là mình mình làm cái lễ tưởng niệm đàng hoàng là để mình thiêu á ừ. những cái cái cái xác đó đi á khi mình thiêu như vậy thì nhiều cô là đứng khóc sụt sùi nghĩa là ừ. cái vì giống như là một người thân như vậy vì chúng tôi học với dùng cái xác của cô, cô người đó mình học một năm trời tới khi mà mà cuối cùng thì sẽ những người đó sẽ được thiêu và cái tro cốt đó nếu muốn thì mình trả lại cho người thân còn nếu không muốn thì mình mình à, mình, mình chôn cất hoặc là mình thả ngoài biển đàng hoàng ok và sau đó thì là à, cái trường đại học họ sẽ gửi cho một cái bản tường trình một cái report là cái cá nhân đó nhờ vào cái thân xác đó đã, đã gì? đóng góp được những ừ. cái gì à, thì cái cái cái Tức đó nó rất là là quan trọng và thực sự ra đó mình nói về vấn đề kinh tế một chút xíu cái này nó hơi nó hơi tế nhị đúng rồi đấy. dạ. nhưng mà cái thứ nhất là cái chuyện mà khi mình hiến tặng như vậy á, thì uh, mình phải không tốn kém tiền trôn cấp đúng đấy. Ừ. cái thứ nhì nữa là à, có những cái cái những cái gọi là những cái công ty mà nhận thân xác đó thì có có nhiều chỗ nếu mình mình mình mình gọi là mình cống hiến cho trường đại học á thường thường thì đa số thì mình cống hiến free nhưng mà họ cũng cho mình một cái số tiền bồi đắp ừ. khi mình đi qua những công ty mà gọi là tư nhân thì có số tiền bồi đắp nó cao hơn một chút xíu wow. đó thì thì cái đó nó không có nghĩa là mình bán cái thân xác của mình nhưng mà cái người ta cũng nói ồ cái tiền gọi là ta gọi là tiền hậu tạ ừ thì mình phải hiểu là như vậy à, thực sự ra thì mình thấy là gần như là 80 phần trăm À, những người mà họ hiến như vậy họ họ cho không chứ họ không đòi một cái đồng yeah. Dạ. xu các bạc nào hết yeah. Yeah. À, cái thứ nhì nữa là có những chuyện mình tưởng tượng như là chuyện viễn tưởng là nói là ờ à, thân xác đó nhiều khi nó lấy của những người mà bị tù xử tử như là cái chuyện không có ok hồi trước hồi nhỏ thì tôi hay tưởng tượng như chuyện đó nhưng thực sự ra rất là quý trọng những yeah. Dạ, cái đó dạ. người ta uh, người ta cũng là cho thì đàng hoàng chứ không phải là yeah. Dạ, lần là, là yeah. Dạ. cướp giật mà yeah. là dạ. như ăn cướp nội tạng như kiểu ở bên Trung Quốc nha yeah, tức yeah. là uh, người ta có giấy tờ có có những gọi là contract đàng hoàng cái ừ. người hiến tặng trước khi mà họ ra đi thì họ họ đã chuẩn bị sẵn họ sẽ liên lạc họ ký một cái cái cái cái gọi là một cái cái hợp đồng cái contract để hiến tặng đàng hoàng chứ không phải nói là ồ người ta đi ăn cướp xác ngoài ngoài về bờ ngoài bụi thì là không có những cái đó đều có những cái con số thống kê rõ ràng Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh và đề tài ngày hôm nay là một đề tài khá tế nhị nhưng mà rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đó là ngoài những cái dịch vụ, những cái cách khi mà chúng ta từ giả cõi đời này như là an táng hỏa táng dạ và vâng. gần đây giống như bác sĩ mình nói là có thủy táng nữa tức là yeah. Dạ. mình rải cho ra biển thành ra mình cũng chẳng còn cái gì để mà cho con cháu đến thăm viếng yeah. Dạ vâng. à, thì có một cách khác mà Vân Anh thấy là thời gian gần đây thì người Việt Nam mình cũng đã à, dùng cái cách này thưa bác sĩ đó là à, hiến tặng cả cái thân xác của chúng ta à, sau khi chúng ta từ giả cõi đời này à, cho y cho lĩnh vực y khoa để cho các nhà nghiên cứu à, có cái cái, cái cái cái phương tiện để mà nghiên cứu để mà giúp đỡ cho nhân loại cũng như là y khoa phải không dạ bác vâng, sĩ? Dạ vâng. à, thưa bác sĩ như vậy thì khi mà một người qua đời rồi um, đi qua cái process này á, thì à, nó khó khăn như thế nào và um, nói về lĩnh vực y khoa đó thì cái body đó sẽ được giữ bao lâu thưa bác sĩ? thực sự thì nó không có gì khó khăn rất rất là khá đơn giản vì nếu mà đã chuẩn bị sẵn thì thường thường á, thì những người mà họ hiến tặng thân xác thì họ đã có những cái quyết định giống như người ta làm những cái di chúc ha, hoặc là người ta liên lạc những cái cái cơ quan mà sẽ đón nhận như thân xác đó à, rất là có nhiều cái cơ quan ừ, thường thường đa số là những trường đại học và như tôi có nói là có những cái công ty tư nhân mình có thể liên lạc với họ được rồi thì khi mà đã đã người ta sẽ coi qua về cái cái gọi là cái um, tiền sử bệnh tật của của mình như thế nào để để biết thôi chứ không phải là nói là để họ họ từ chối này nọ không okay? tức là chẳng hạn mình có những bệnh tật gì mình khai rõ để người ta biết ờ, để người ta ghi vào trong hồ sơ thì sau đó thì tới cái khi mà mình qua đời đó thì thì người thân nhân mình có thể báo cho họ thì họ sẽ tới họ tiếp đón cái cái thân xác của mình về ừ. thì khi về thì dĩ nhiên là họ cũng cũng tương tự như là tẩm liệm ở trong cái ờ, ở trong nhà quan vậy nhớ thì có những cái chuyện họ cũng phải tắm rửa rồi cũng phải này nọ ờ, cái chi tiết thì nó nó, nó mình không vô sâu chi tiết dạ, nhưng dạ mà vâng, dạ vâng. có những cái để ghi vào hồ sơ này dạ, nọ để dạ, tiếp nhận dạ. cái, cái thân xác đó người ta cũng tắm rửa đàng hoàng ờ, chỉ có cái khác là ở nhà quan thì người ta Um, làm những cái gọi là phương pháp để mà cho cái xác để nó hồng hào bữa ừ, ừ, này nọ ừ. để có thể ờ, thân nhân viếng thăm chẳng hạn ờ, nhưng mà ở ờ, trong cái những cơ quan này thì đa số thì họ cũng tắm rửa đàng hoàng sau đó thì người ta sẽ qua cái quá trình là sử dụng những cái loại thuốc để bảo quản thân xác cái khác của nhà quan người ta chỉ bảo quản được thân xác trong vòng chừng tuần lễ thôi yeah. Dạ còn ở đây thì người ta giữ cho được từ 2 tới 3 năm wow. yeah, dạ, thành ra là sau đó thì ừ, đa số thì không quá 3 năm vì trong vòng từ 2 tới 3 năm thì đã có uh, những cái cơ quan khác họ cần phải sử dụng cái thân xác đó như mình nói hồi nãy tức là nó có thể dùng cho sinh viên để mổ xẻ sẽ dùng cho một số uh, công trình nghiên cứu khoa học người ta dự thử thuốc men này nọ ừ. uh, cái uh, hoặc là dùng cho những bác sĩ mà họ mổ nhưng họ phải cần để mà chẳng hạn như họ tập um, họ tập uh, ráp nối nội tạng. Yeah. Dạ. Ví dụ bây giờ quý vị tưởng tượng chẳng hạn bây giờ họ ráp nối một cái khuôn mặt như vậy thì nó nó rất là khó. Thì để mà có thể tập được cái cái cái ráp nối như vậy thì họ tập ở đâu thì họ phải ừ. dùng những cái thân xác đó để họ tập để để để cho có thể hoàn hảo trước khi họ làm trên cái cái người thật. À, rồi có thể là một số trường hợp mà là họ có thể dùng thân xác đó trong một số uh, gọi là phát minh nghiên cứu của bộ quốc phòng rồi ừ. bây giờ những cái đó rất là tối mật mình không biết người ta làm gì ừ. nha. nhưng mà người ta sẽ cần một số thân xác đó để người ta thử uh, những cái thứ uh, thí nghiệm chẳng hạn như những cái mình nói thẳng là những vũ khí khoa học rồi ừ. chẳng hạn ừ. mà sẽ dùng trong tương lai cái đó là của của bộ bộ quốc phòng thành ra mình không thể biết được dạ vâng à, bác sĩ có cái con số thống kê là cái số người mà họ hiến tặng thân xác sau khi qua đời có cao không bác sĩ và thường thường người mỹ thì họ sẽ dùng cách này nhiều hơn là người á đông phải không bác sĩ dạ vâng thực sự thì tôi không có con số thống kê cụ thể cho người á đông hoặc là người người người á đông người mỹ mà gốc uh, uh, Á Châu yeah, dạ, nhưng mà yeah. Dạ. hiện tại thì uh, trung bình như vậy thì nó một năm người ta uh, hiến tặng khoảng từ 60 tới 100 ngàn yeah. Dạ. uh, con số càng ngày càng tăng À, thực sự ra đó là dựa trên một số cái gọi là thống kê của những hãng tư nhân thôi. À, những cái trường đại học thì họ có vẻ là họ muốn gọi là bảo mật hơn chút xíu người ta chỉ cho biết chung chung tức là họ chỉ nói là một tuần như vậy thì họ nhận được bao nhiêu sáng thì trung bình như vậy thì họ nói là một tuần họ nhận được khoảng chừng là à, từ từ một ngàn tới hai ngàn như vậy cũng khá nhiều tức là một ngàn tới hai ngàn mình nhân lên thì một năm là cũng khoảng trăm ngàn Dạ, thành ra mình thấy là con số không phải là ít tuy nhiên ờ, cái, cái là cái nhu cầu càng ngày càng càng tăng cao cái cái thành phần mà những người hiến tặng thân xác họ họ đủ mọi thành phần mình cứ tưởng là họ là những cái thành phần người là nghèo khổ này nọ ừ, ừ. tới một cái uh, trường hợp gần đấy trong vòng cách đây 2 năm thì tôi mới rất là ngạc nhiên là uh, một, um, chính một người đồng nghiệp của chúng tôi um, cô ấy là một người bác sĩ right? mà đến khi mà cô ấy mất đi thì trong di chúc nói là cổ hiến tặng thân xác cho khoa học wow. thành ra mình cũng rất là cảm phục ừ, cô ta và mình cũng rất là ngạc nhiên và mình nói à như vậy thì thật sự ra những lâu nay mình những điều mình mình nghĩ là không có đúng sự thật rồi thành vì sách trong đó để cho thấy là chúng ta cần phải tôn trọng và kính trọng những người này vì họ có thể thuộc đủ mọi thành phần xã hội cũng có thể họ là những triệu phú mà mình không biết họ là những người bác sĩ những người thầy giáo này nó đủ mọi tầng lớp của xã hội thưa, thưa cô Vân Anh. Vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị trong chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Bác sĩ có bổ túc gì không bác sĩ? Vâng, à, chỉ một lần nữa là xin à, à, cảm ơn à, quý vị đã theo dõi. À, dĩ nhiên là cái đề tài này nó sẽ có những à, chuyện tế nhị nhưng mà đó là những những thực tế mà tôi nghĩ rằng là đã tới lúc mà chúng ta cần phải suy nghĩ và à, có thể coi đó là một sự lựa chọn à, thêm vào trong những cái chuyện mà mình à, hậu sự mai táng này nọ đó là một giải pháp có thể nên nghĩ tới dạ vâng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt